Xin chào tất cả quý khách hàng đã quay trở lại với kênh ô tô rất rẻ của Hiểu Ngày hôm nay Hiểu sẽ giới thiệu tới quý khách hàng dòng xe Hyundai Santa Fe 2019 Mẫu mới 7 chỗ hot nhất thị trường hiện nay với phân khúc dạng SUV mới được ra mắt tại thị trường Việt Nam vào ngày 9 tháng 1 năm 2019 này thì thưa quý khách hàng đang nhìn ở phía trước đây là hai chiếc Hyundai Santa Fe 2019 bản đặc biệt, một chiếc Santa Fe máy xăng màu trắng ở phía bên tay trái của hiệu đây và một chiếc Santa Fe máy dầu màu vàng cát đang trưng ở trên showroom. Về à, với với thiết kế hoàn toàn mới cùng với những trang thiết bị tiện nghi nhất trong cùng phân khúc SUV mang lại này. Khác so với thế hệ trước Santa Fe 2018 thì mẫu mới Santa Fe 2019 được thay đổi hoàn toàn cả về nội và ngoại thất. Với phía trước là lưới tản nhiệt được thiết kế theo ngôn ngữ điêu khắc dòng chảy mang lại cho vẻ ngoài thời thượng và cảm giác sang trọng mạnh mẽ không ngừng. Và đây cũng là cái tạo hình đặc trưng cho dòng phiên bản thế hệ mới 2019 này. Kích thước của xe Hyundai Santa Fe 2019 có chiều dài rộng cao lần lượt là 4m770 x 1m8 90 x 1m705 và khoảng hầm sáng của xe là 2m765. Santa Fe 2019 thì có kích thước dài rộng cao hơn so với phiên bản cũ là lần lượt là 80mm, rộng 10mm và cao hơn là 25mm, có không gian thoải mái hơn và tăng cái độ thoải mái khi mà khách hàng đi ngồi trên xe trên trên những cung đường dài. Về phần đuôi xe thì được trang bị được cụm đèn hậu dạng LED 3D phía dưới thì có bốn nút cảm biến lùi kết hợp với camera dè cảm biến lùi cụm đèn hậu thì dạng phản quang ở phía dưới giúp quý khách là đi vào buổi tối á, sẽ dễ dàng quan sát ừ, ở phía sau và tăng cái độ an toàn hơn cho những người ờ, đi ở phía sau này xe có những cái đường viền mà dập nổi cơn dập nổi làm tăng cái độ thể thao và bắt mắt gương gập điện và chỉnh điện mâm xe Santa Fe được sử dụng mâm 19 inch cho phiên bản đặc biệt và 18 inch cho phiên bản tiêu chuẩn kết hợp với những đường mâm hợp kim 5 chấu làm tăng cái độ thể thao và mạnh mẽ trên xe tay nắm được mạ viền chrome thiết kế hoàn toàn mới Với phiên bản 2019 thì sẽ có thêm cái cảnh báo điểm mù, điểm mù trên gương Ở trên hai gương này khi khách hàng có ai đi ngang qua hoặc là xe vừa thì nó sẽ tự báo Đây là bề ngang của chiếc xe Còn đây là cái nội thất của chiếc xe Hyundai Santa Fe 2019 Nội thất thì cũng được thiết kế lại với một màu nội thất là màu đen cùng các cái đường ốp vân vân gỗ làm tăng cái độ à, sang trọng của chiếc xe hơn đây là cái hệ thống mở ở phía cốp ở phía sau bằng à, remote cốp đóng và mở điện chúng ta cùng quan sát cái cốp ở phía sau ha cốp thì rất là rộng tại vì chiều dài nó có tăng lên kích thước là 80mm nên là cái khoảng không gian mình cũng để đồ cũng thoải mái và mình ngồi ở phía hàng ghế thứ ba nó cũng sẽ không có bị chật này mình có thể trải một cái thảm lên mình nằm nghỉ ngơi còn ở phía dưới này là cái hệ thống bánh sơ cua cùng với các cái con đội hay các mình có để vật dùng ở phía dưới cũng được đây bánh sơ cua thì phải sẽ nằm ở phía dưới của, của uh, cốp xe nha đây cốp mình sử dụng là cốp đóng đóng điện Hallelujah. Và đây là cái nội thất của dòng xe Hyundai Santa Fe mẫu 2019 mới được ra mắt vào ngày mùng 1 tháng mùng 9 tháng 1 năm 2019 này. Mời quý khách hàng để thử cảm nhận và cái nút uh, ờ, start top của cái màn hình thể hiện trên xe nha. Đây, Đây là màn hình chiếc Hyundai Santa Fe model 2019 mẫu mới thì so với mẫu cũ thì cái màn hình trên xe của form 2019 thì nó to hơn và cao hơn để tầm quan sát lái nó dễ dàng trên màn hình trên xe khi mà mình khởi động trên xe sẽ có các cái nút tùy chỉnh điều chỉnh home radio rồi một số cái nút điều chỉnh tăng giảm bên đây là cái màn hình thể hiện cái vị Việt Map trên xe 60 km đây là cái cung đường hiện tại mình được đi 60 km trên giờ thì thể hiện khi mà quý khách hàng đi tới cung đường nào nó sẽ hiển thị cái số km được đi ở đó để cho quý khách hàng khỏi lo về vấn đề đi quá tốc độ Tiếp theo đây là một số cái nút ở phía dưới của cái màn hình trên xe Thì điều hòa sử dụng là điều hòa độc lập hai vùng độc lập thể hiện trên xe Ví dụ như bên này là 19 độ 5 thì bên này mình có thể giảm xuống hoặc là tăng lên tùy ý ha đôi này là 18 độ một số cái nút tăng điều chỉnh gió Đó. khác hơn so với phiên bản 2018 cũ đối với phiên bản đặc biệt của 2019 thì có thêm ở dưới này là cái cổng sạc điện thoại thông minh smartphone sử dụng điện thoại sạc không cần dây mình chỉ cần để trên đây và tích hợp nó sẽ sạc điện thoại cho mình và ngoài ra cũng y chang những phiên bản cũ thì sẽ có mấy cái cụm sạc như là mì điện rồi sạc USB điện thoại iPod đây còn đây là cái cần số của xe cũng vẫn có bốn cái nút trên xe này nhưng mà so với phiên bản trước thì dòng xe Hyundai Santa Fe được trang trí lại hoàn toàn bắt mắt hơn làm tăng cái độ thể thao đây là một số cái nút điều chỉnh trên xe phanh tay điện tử xe sẽ có ba chế độ lái là Eco, Normal, Sport thì tùy theo cái chế độ nào thì nó sẽ thể hiện trên cái màn hình luôn những cái nút auto hot hay là cảm biến trước đối với phiên bản Santa Fe 2019 thì sẽ có thêm cái cảm biến trước nhiều hơn nhiều hơn các cái tính năng so với phiên bản cũ của xe 2018 cũng vẫn giữ nguyên với các cái tính năng kia thì vẫn sẽ có cửa trời toàn cảnh panorama xuống tới phía dưới của xe Đây. khi quý khách có về quê hay là đi chơi vùng xa thì quý khách có thể mở ra để tận hưởng cái không gian không khí trong lành mà không mình có thể đóng lại đây là cái bộ não của chiếc xe Hyundai Santa Fe đối với động cơ của Santa Fe 2019 thì vẫn sẽ có trang bị hai động cơ là máy một máy dầu và một máy xăng sự động cơ máy xăng sử dụng là 2.4 GDI sử dụng hộp số tự động 6 cấp với công suất cực đại lên tới 177 mã lực trên 5.500 vòng giúp cho khả năng tăng tốc êm ái và vượt trội không phải tốn nhiều thời gian Đối với phiên bản Santa Fe 2019 bản đặc biệt thì trang bị rất là nhiều các cái tính năng an toàn trên xe như chống bóng có cứu phanh, hỗ trợ khẩn cấp BA, khởi hành ngang dốc, uh, hỗ trợ khởi hành xuống dốc, kiểm soát từ kéo, hay là cảnh báo điểm mù, chìa khóa thông minh hay tất cả những cái tính năng trên xe đa phần đều có. Thì phía trên đây hiểu đã hiểu mới vừa giới thiệu sơ nét về cái dòng Hyundai Santa Fe 2019 hoàn toàn mới đang hot nhất tại thị trường hiện nay mới với con số mới vừa ra mắt ngày mùng 9 tháng 1 thì đã đạt được 1.000 lượt đặt hàng với chỉ số bán hàng cực tốt trên toàn quốc với tính năng vượt trội bậc nhất hiện nay trong cùng phân khúc. Hiện nay bên đại lý của công ty Hiểu đang có chương trình khuyến mại tặng thêm gói phụ kiện và giá xe thì tùy theo áp dụng cho từ tùy từng phiên bản và từng giá của từng tháng khác nhau nên quý khách hàng đang có nhu cầu sắm hay là sở hữu cho gia đình mình một chiếc xe với nhiều những tiện nghi hiện đại và bắt mắt cùng với những cái ờ, tính năng an toàn trên xe thì quý khách hàng hãy liên hệ với Hiểu theo số hotline ở phía trên là 0908 223 055 Hiểu sẽ tư vấn và báo giá cụ thể về sản phẩm, chính sách và cùng với uh, mức hỗ trợ thanh toán bằng tiền mặt hoặc trả góp tối đa tới 80 hoặc 90% giá trị tiền xe quý khách hãy like, chia sẻ và comment những ý kiến của quý khách hàng ở phía dưới video này nha Hiểu sự giải đáp và tư vấn cụ thể hơn Rồi, hiện siêu, hiểu xin chào quý khách hàng ở những video tiếp theo